Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải và Di Khải xin kính chúc anh em buổi xem video vui vẻ mời. ơi Ở đằng này thì à, Khải sẽ anh em mình tiếp tục cho Icon Lon em ơi nha anh em ơi chung là cứ mua nào cũng vậy thôi Xe của Khải chắc cũng full Evan hết Để up cấp cho anh em ơi Ở lần này có ăn lần này xong rồi Khải up lên được 152 Ok Vừa rồi thì Khải à, bỏ 7.000 xu để mua cái thị trường anh hùng rồi Mà Evan này là Evan à, Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 anh em Rồi Nhiên liệu xuống trường đầy đủ rồi Mới mua mấy trăm xu rồi đâu ghép <clears throat> ghép được anh thôi <clears throat> rồi qua chỗ này cánh cánh ép tìm ít thủy tinh nè một thủy tinh kêu còn hai chục viên thủy tinh rồi bởi anh đen quá không mười mấy cục rồi à.

ba nhân tinh rồi món này ra chịu quá trời anh chứ mày bình mùa này nó không có khác gì nè nó khác thêm cái mấy cái lỗ hộp thạch anh này thạch anh này nọ rồi chứa một cái cái ép uh, ép ấn gì đó kháng băng phòng thủ làm chậm này nọ kháng băng thủ kháng độc kháng hỏa này nọ các kiểu trời ơi gì mà ba gì tinh ta gần hết 300 cái rồi Thế nào Người bèo được hai chục viên thì tin chứ Bữa giờ toàn 15, 16 cục không thôi ơi, còn 500 cái này Còn 400 cái Rồi Không viên tin nữa 4 viên 5 viên Tân Hồng Sở hữu viên Được Tiếp tục 500 cái được 6 viên Tương đương khoảng 100 cái 100 cái mua một viên nè Hơi ít Rồi hết 500 cái rồi Còn 400 cái Cái hãy bỏ cái, cái rương xe lên À là giữ đồ rồi <clears throat> Nhỏ quá nhỏ quá Đâu à, hơi gần hết số trong cái được số viên này OK. giao cái okay. cho xe này người chuyên nhân côn lôn thủy yên xứng nấu này Tính cô này bài thì tóc này ai à? tiếp tục ai xa Tên nào? Ừ, kiếm kiềm để thịt tinh mà chua quá xấu ừ. bảy viên trời gần hết một nghìn cá mới cái bảy viên ta tám viên nữa tiếp tục nào 8 giờ úp cấp úp cấp Rồi, mới 8 thì tin là ít 9 viên, ok, cố lên Là mười mấy viên rồi Đâu, 700 cái mới 9 viên này mà Bất đao tương dương đã khiến bao anh hùng lông trận gặp được em giữa núi thành thành sơn nguyện thề đối duyên cưa mãi mãi không rời xa trời hôm nay ăn ít thì stinger luôn mười viên cố lên đầu hai trăm mấy chục cái cuối cố gắng làm năm viên nữa đẹp nè mộng thời trai sông pha cứu nguy chúng bò lông chùa quá chùa quá chùa quá mới 10 viên thôi chưa Lửa binh còn cấp thổ lộ Còn chữ thổ lộ không ngài Bây giờ bóng ánh dương soi bạc cao Ở vì nhanh dư chôn nguy cùng Thế nào Mới mới 10 cục đứng rồi Ôi, 11 nguyên, ôi, chết, chết, chết, ít quá

anh em tôi chung đi code nhật quả anh em ơi bốn chuột con này chặt rừng bốn đấy hai <clears throat> sống làm cái cuối cùng là 11 thì tân sắp mạnh lại sắp mạnh lại ấy thế nhân ấy trời ơi một cái gì luôn nhưng lộn lang du để tìm kiếm mặt đạo biên kinh bao khó khăn tâm kim hiểm nguy không sợ kiếm vâng. tìm chân nguyên sung hoài trong chân đá nổi lên dồn vang khắp thơ thành bò lắm bao trí trái trời người võ lâm cùng sánh vai quyết chí vượt bay núi thanh thản gió bao la sa mạc vượt ngàn ngọn sông xô hiệp nguy ở phong lăng hồ vượt qua những trong gai biết bao đơn anh tài trở về phán xanh hùng anh à, chả, mà chả được gì nữa chung chủ yếu anh này lấy thì lấy thì tin là chủ yếu rồi rồi nó rào bán hai nhẫn nón lôi khục kìa thấy chịu mua được không ta hai nhẫn nào hai nhẫn nón lôi khục tình một nhẫn lôi khung nước nón rồi bán nhiều Ông... đó thì chắc bán 11 triệu rồi chục một triệu mua em trả nó 7 triệu nó chịu <laughs> dụng cái cuối cùng Xét 10 triệu đó ông má bán ngáo giá thì ai mà mua Cái ba món mà Ừ 12 10 triệu thà mua xét khác không sướng à Nó có ba món rau đủ Trời ơi À đèn thế Được có 12 thì tin luôn em á, nhỏ thiệt sự Anh Bình nay ít dữ ta Càng ngày càng ít sự tin luôn Ăn, luôn cái kia chưa? Ăn luôn cái huân chương chưa? Giờ ăn nè hương là 15 á Ô tô 15 mà 15 tới 20 à, thôi, không ừ. đâu Gì mà đường gì bên trước rồi Đường mới mình cũng duyên ép đồ Thiếu 30 ô Giòn rồi này bán vậy nên chắc nó tính một cái nhẫn là 3 triệu đó riêng cái nhẫn là 3 triệu nhẫn một triệu là thấy mắc rồi những kỹ năng thôi đúng không một kỹ năng thôi đúng không những kỹ năng thì mình được một triệu một triệu hơn á nhầm rồi rồi anh nhìn mà có 39 cái uh, à, chính cái uh, quân hy à và anh rồi ba chín quân hy máu lửa thiếu một hai mười một cái này thịt một năm càng khôn năm trung xô chọn những cái con Đó, đào được hai con này <clears throat> rồi coi cái dây chuyền à... ủa mình bài bút đài à, đài này là là không thấy dây chuyền vậy này dây chuyền mua lửa rã cái dây chuyền luôn từ còn ép được mà từ từ em còn cái kia mà rã sớm chi được rẻ sớm em khi nào đủ đồ thôi chứ rẻ làm gì khi nào thiếu đồ ờ, mới rẻ đủ đủ cái ngọc bội lăng nhạc á là cái đai của em là xe ra đi đúng rồi gần gần gần gần đủ cái đai gần đủ ngọc bội là em sẽ cho cái đai ra đây là chuẩn chuẩn xác rồi khi nào gần đủ á là cho nó ra đây rồi mỗi cái, hai, cái này là mốt cũng có lại mốt bà đó mà rã hết ha bà đó cứ ăn nói chung là ngay từ đầu á mà mình biết cái cách này á, là mình sẽ không dùng hai món đỏ một cái đúng rồi má đi dùng hai món đỏ một cái Phút uống dã man rồi ui vãi chữ em hôm đó anh mất gần năm sáu món à, tiền về tiền về tiền về <laughs> có ba kiềm ngon lành tiền về rồi tự nhiên ra cuốn đã thành 120 thánh lời rồi em à chưa trời ơi rồi để cho anh uh, bán cho anh uh, Ờ, Ngọc Béo anh lên lên còn nhà mi 120 nữa xong được hợp lý anh à, Lý Tầm Quang Lý Tầm Quang chứ Ngọc Diễm hôm trước lát quen mà đúng không Mua quen mà đúng không <clears throat> Lý Tầm Quang cho anh ờ, này lên xe hướng dẫn lên xe luôn được ngon lên Cần đào mỏ phổ xương tinh hằng thiết ngon một cái vũ khí <clears throat> ôi vũ khí xâm hòn bằng long đái lôi khung đường phục Ủa Dĩ chuyện lôi khung ép lên ông ta Nhật Không không Không không Không độc tỷ lệ có tỷ lệ Nó lôi khung thôi à. Nó lôi khung mà em mà gom đủ thì em nhờ anh ép giùm Nón lôi khung Ủa nón lôi khung là 100 trăm lên à 100 lên Đồ vậy tính ra vậy nón đó em đi mua phổ em ép chứ em mua nó làm gì thì đó em đang lên lăng nhạc nè ừ ờ, giờ nói em đi nói chung là vẫn ừ. cứ xây ra mình cứ để thiếu mảnh nào thì mình ép đúng rồi thiếu nào em nói chuẩn xác chuẩn xác chuẩn xác chuẩn xác rồi mình ok bán ờ, nón lôi khung hai kim nè mà em chưa có kim để mua trăm trăm lên thì mua ép được mua nội danh được quan trọng là phôi thôi giờ phôi rồi ok mà còn 42 ờ, em có dư cái quân huy máu lửa nào không ông Nhật Quên my guy Ăn hết rồi Ăn hết rồi Cái nào cũng cũng đủ á Nó tầm 49 đó 51 rồi Nó không có dư luôn á Ừ Còn mấy <clears throat> ạc nữa mà Ăn ờ. ừ. Full này okay. Cái thạch anh hồng gì bán cũng mắc lắm đó nha à, Anh đỡ rác không chả làm gì được à, Ok rồi chốt thể lời hello nè Giờ còn 42 ờ, quân chưa đúng không Đang tiếp Kim Thị Tinh Trời quả sắp ra nè Lên đi anh em, lên đi anh em ơi <laughs> Khả năng mình đéo lên được <laughs> Đầy đơn đồ à, Tập kích 3 đứng đi Để di chuyển đi nè, là kéo sẹt lên Phân nào một nuôi nào đó là anh em quýnh ừ, lụm À đợi tới. Hải Bắc nổi tiếng bán đồ Có băng hàng giờ 5 triệu mẹ mua cái phổ ép cũng ra 5 triệu là Gì không? À, tập cái 4 này Dạ, nó, nó, nó canh tập kết 10 luôn À, tiếp tục anh Quỳnh tiếp tục này D canh tập kết Thôi anh phù Thối phù Thì tới nào trời ơi nó lung linh làm gì trời món 12 thì tinh rồi em ơi đèn quá hơn được bù lại cuốn một bí kiếm 120 có được ba kim đó phải nó online hay gì đâu anh đang làm video thôi anh làm video anh em vinh thôi trời ơi không có gì thì tinh nào ta Một bát bằng nương Rồi phun mùi ô Rồi Rồi Trời không có viên thì tinh nào luôn Vãi rồi Hai mấy cái rồi à. Đá phát sáng là mẹ gì Còn uh, một phút tròn Một phút tròn ok tôi kiếm đồ trên người anh em mình là mua <laughs> Ồ, ờ, oh, được một phi phong, được. Nhật đâu tí giờ anh cho một phi phong này. Đó đây giao dịch đây anh cho phi phong này này, anh đang mang này. Giao dịch kênh ban. Còn anh có một phi phong mới này, mới có phi phong mới. Phi phong này được hai ngày này. <coughs> ngày 3, ngày 4 này. Rồi được phi phong mới. Phong mới anh mang. <coughs> phi phong này hôm qua anh mới ăn ra. Chúng hôm qua mùng hàng chín không online, nên ra nó mất một ngày ôi trời tôi phục tâm phụ quá trời khải bán bán cái áo đi bán áo nào đây nó hơi tình anh em trời đất bán gì nữa bán áo à tình anh em được hồi trước Khải lấy áo mắt Khải đi luôn kìa <laughs> áo đó nhìn nhòi gì mất được bữa, cho luôn ừ, hôm, hôm bữa ra đi luôn rồi ra quả ra quả ra đây, nhận đi nè tụi nó hiền vậy tụi nó cứ quên rồi ta mất cái nhân quả à, ok đấy được một quả à, tiếp tục này dọn rừng sạch sạch ngay tiếp tục này à, mỏng lông đái cái này không có giá bao vô trong này lôi khung phù không có giá bao vô trong này được hai cái cái này này cái này bít bít bốt nè luôn sử dụng sida nè à, tầm thánh có cái à, cái ngọc bội cô luôn xét ba cấp luôn này tôi bội gì lôi khung à hồng đô canh lành nồi chặt rương hai cuốn cũng một gì năm à, ok ai nhất là ba rồi ok vui rồi khu không có viên thủy tinh nào không à nó sao đen dữ yeah. Dạ. ừ Thì nó feed lại bơm mana lên rồi 50 cái không có một viên thủy tinh nào luôn vãi cả rồi ngon ngon ngon, ngon rồi vỏ đen còn 8 cái cuối quả ngon ai còn dư kia không ta rồi hết rồi mở khu luôn rồi hai bốn viên rồi, à, ok rồi coi lời lỗ nè trời còn 8 cái nữa có có lần bài của sao lần này em đánh anh đây không có đá đang gồm là bài một xanh là đánh cái mít phôi cho vui đánh ờ, cứ phò qua thì lấy cái cái dây chuyền ờ, bán hết rồi ẩn hai luôn ờ, anh Thải, đâu không nói ẩn hai đâu được đây cái xây luôn là lấy cái này xây đi nó bán mấy cái dây chuyền này rẻ lắm trăm vạn mua lại mấy được à. chưa ừ rồi đó, đó. chứ dạng này khi nào cần lấy được đó, <coughs> nó bán cái phôi à, may mắn ẩn thai đầy không không có kháng loại ẩn thai rồi <laughs> rồi phi xong 500 sâu qua nè à giờ bại quả là bơm bơm máu khỏe rồi đó cháy luôn rồi mana đều luôn rồi, ok được khải chốt thử lời lỗ này nói chung là lời là lời rồi nè mà đây à, lúc nãy khải bỏ 7 kim anh vân thì à, thu được cái này à, hàng lên bài boss này một kim một kim năm này đó hai lần bài boss một kim năm này bọn dưới này một kim năm hai lần bài boss một kim năm này rồi ra thành này 120 thì um, à, 3 kim là 4 kim 5 rồi đó 4 kim 5 cái này là phi phong là 500 xu là 5 kim 5 kim kèm với 12 dương thủy tinh dương 200 xu là hai kim tư nữa là 7 kim tư thu được 7 kim tư nè đó Đấy, hôm nay sao ít ra thủy tinh quá rồi mà nhỏ quá có 12 viên thủy tinh này đó 12 viên tinh nữa là 7 7 kim tư 7 kim tư đến này không cần này không cần số số rồi muốn tím này không cần này không cần hai cũng này 50 xu cũng không 7 kim rưỡi này 100 xu 7 kim 6 này uh, à, 150 xu 7 kim 9 hai cái là 7 kim 300 xu là 7 kim 9 này 500 xu nữa 8 kim 4 à, 8 kim còn cái này bán được kim hai kim nữa nè xương tinh hằng thiết là coi uh, cái đồ phổ xương tinh nói chung là thu được gần 10 kim anh em này lời này mà không có lỗ này lời không có lỗ nha cái lời không có lỗi nha em ngon lành cảnh đạo ok vậy nhận thủ đô ra cho nước mắt thôi đừng rơi dù đang cay vẫn mãi mãi muốn ở bên nhau dù bao tố vẫn chờ nhau ngàn năm gió sương đổi thay tình yêu mãi không nhạt phai lùi sát vai khắp nơi trong trần gian dù nhận thế bao khổ đau tình yêu vẫn luôn sáng ngời để giấc mơ đem bao yêu thương yên vui cho thế giới bay ngàn đời dù có đến phương trời nào dù sông núi có đôi thay ừ, bỏ qua xe chính nè bỏ qua máy này chính nè đó, đọc luôn trên bò rác và trốn trốn trốn lên cuối này mấy ngàn chung mà lần này anh con Gami này có được cuốn đại thần 120 thì thấy lời rồi nè lời rồi đó anh mình bóp ở ngoài tí bán luôn không lỗ không nhà phai mình sát vai khắp nơi trong trần gian dù nhân thế bao khổ đau rồi anh em xem video này đừng quên đỡ lại cho lần anh video này khả một like chia sẻ cho anh em ơi vừa rồi thì khải anh uh, Evan mùng 2 tháng 9 uh, lỡ quốc khánh cho ngày 10 nha năm nói chung là với 7 kim thu lại cũng gần uh, hơn 10 kim nói chung là lời được hai cấp nữa anh em ok cảm ơn em rất nhiều nha chúc anh em xem video vui vẻ mà nha mọi người bye bye